Don't choose a life like a bird because it give you will get all the time food on time. So bird has stomach to eat, hungry, and also bird also has the wings. So now she is only thinking about the stomach. She's not thinking about the wings. Same like that, you are thinking about your uh, comfort zone, but you are not thinking about your spirit. Your spirit is your wing, friends. Fly. Fly in the sense, doing something fullest, what you really want. Don't choose a life like a bird because it give you will get all the time food on time. Đừng bao giờ lựa chọn một lối sống như một chú chim trong lồng bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ có đồ ăn cả đời. So bird has stomach to eat, hungry, and also bird also has the wings. Ui. Chúng ta hãy nghĩ về một chú chim. Chú chim tất nhiên là có bụng để tiêu hóa thức ăn và chú chim cũng có một đôi cánh. So now she's only thinking about the stomach. She's not thinking about the wings. Nhưng nếu mà chú chim chỉ có nghĩ về thức ăn thôi, no cái bụng này, chú chim không có nghĩ về việc tự do, xải đôi cánh của mình. Same like that, you are thinking about your uh, comfort zone, but you are not thinking about your spirit. Tương tự như vậy, chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng chỉ nghĩ về cái vùng an toàn của chúng ta, mà chúng ta không nghĩ về cái tinh thần, cái linh hồn bên trong của chúng ta. Your spirit is your wing, friends, fly. Các bạn yêu quý, cái tinh thần, cái linh hồn của bạn chính là đôi cánh của bạn, hãy bay lên trời đi. Fly in the sense doing something fullest, what hãy, you really want. Hãy bay ở đây. Bay ở đây nghĩa là gì ạ? Bay ở đây nghĩa là chúng ta sống trọn vẹn nhất, chúng ta thật sự làm những điều mà chúng ta thật sự muốn làm. And it's a blessing for everyone. Và đây, đây chính là một phước lành dành cho tất cả mọi người. Whatever you like you do, maybe everything is not fullest. Ừ. Những gì mà bạn thích mà bạn làm có lẽ chưa trọn vẹn nhất. So we need to first know initially law of nature. Như vậy đầu tiên chúng ta cần phải biết quy luật của vũ trụ, quy luật của tự nhiên. If you know the law, ừ. we can apply the law, then only you can fly more better. Nếu mà chúng ta biết được quy luật của tự nhiên, chúng ta mới có thể áp dụng và khi chúng ta áp dụng chúng ta có thể bay cao hơn. Just like an aeroplane when it is flying, it applies the law of physics. Tương tự như là một chiếc máy bay, để một chiếc máy bay có thể bay lên trời, những nhà khoa học đã áp dụng quy luật của vật lý. If they don't go to according to that law, there are many airplanes will crash now nếu mà những nhà khoa học không có tuân theo những quy luật của vật lý như thế này rất nhiều máy bay đã đã không bay được rồi <laughs> So you want to fly, but before fly first understand the law Tương tự với bạn cũng như vậy, bạn muốn bay Như vậy trước khi chúng ta bay lên chúng ta phải hiểu quy luật đã The cosmic law of life Chúng ta cần phải hiểu quy luật của vũ trụ, quy luật của cuộc sống này How you need to use your energy in a right way. Làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng nguồn năng lượng của mình theo một cách đúng đắn? So most of the time I say many things it reflect all those cosmic laws. Và phần lớn khi mà thầy chia sẻ những điều này luôn luôn phản chiếu thế nào là quy luật của vũ trụ. So one side you are understanding the cosmic laws through your awareness, another side you are opening your wings. Và như vậy, một bên chúng ta thấu hiểu quy luật của vũ trụ, một bên còn lại chúng ta xải đôi cánh của mình. So, You can do something fullest whatever you want. Có như vậy chúng ta mới làm thật trọn vẹn những gì mà chúng ta mong muốn được làm. From there you never do anything to please someone. Và từ đó chúng ta không bao giờ làm mọi việc chỉ để khiến cho người khác hài lòng. But you do something to experience the nourishment. Mà chúng ta làm mọi việc để chúng ta cảm thấy được sự nuôi dưỡng cái sức sống ở bên trong chúng ta. Without aliveness, if you're pleasing someone, your your purity is polluting. Nếu mà các bạn không có sức sống mà chúng ta chỉ làm bởi vì chúng ta cần phải làm hài lòng người khác, bạn đang không thuần <clears throat> khiết. You are not true you. Bạn không phải là một bản thể đích thực của chính mình. Being a good person with unsatisfaction, be a bad person with satisfaction better. Nếu mà chúng ta phải là một người tốt mà bên trong chúng ta bất mãn, chúng ta không có không có ờ, hài lòng ở bên trong thì thà là một người xấu nhưng mà chúng ta cảm thấy hài lòng ở bên trong với chính chúng ta còn tốt hơn at least you know I am bad and at least you know I am fullest. That's ít nhất, better. Ít nhất các bạn biết rằng à, tôi là một người xấu vậy. Thứ hai, bạn biết rằng à bạn đang rất là sống trọn vẹn với cái điều đó. So maybe bitch is more better than the one who think I am good person and feel sad. Và như vậy những người xấu thì còn có khi còn tốt hơn là những người lúc nào cũng tỏ vẻ là một người tốt và bên trong thì họ cảm thấy buồn bã.